Hello không? Là tôi đây Thì hôm nay tôi lên giọng cho cái video này thì thật ra là tôi đang phải editor trên máy tính không ạ ờ, <clears throat> Ban đầu à, ngày bình thường tôi sẽ editor trên điện thoại Nhưng mà hôm nay thì tôi thu âm trên máy tính Bởi vì là điện thoại của tôi nó hỏng mất rồi các bạn Đây là lý do mấy, vì sao mấy hôm nay tôi không ra được video clip cũng như là tôi không uh, livestream được là do điện thoại tôi hỏng không ạ Thì uh, vì hôm nay cái điện thoại của tôi nó hỏng thế nên là tôi quyết định lấy một cái video khá lâu rồi tôi nghĩ là nó cũng khá cũ cái video này tôi làm từ tầm khoảng ờ, vài tháng trước trước khi cái điện thoại của tôi hỏng đúng không ạ thì thế nên là bây giờ tôi đang ờ, cầm con Tesla đi rừng cầm cái trừng phạt huyết tế <clears throat> tôi không nghĩ là tôi không nghĩ là cái điện thoại của tôi hỏng đâu nhưng mà ban đầu là nó bắt đầu có những cái kiểu cái tình trạng là nứt màn hình đâu hình như nó bị bung bung màn hình không ạ xong rồi là sau khi bị bung màn hình thì bắt đầu là mặt sau của nó bị bung và nó bị à, loạn cảm ứng luôn không ạ nó bị loạn cảm ứng luôn và thế là kết quả là bây giờ tôi điêu chơi được nữa nhưng tôi vẫn còn một cái video từ khá lâu rồi <clears throat> ừ có cái video từ khá lâu rồi tôi vẫn lưu thế nên là tôi mang ra tôi chỉnh sửa cắt ghép lại các thứ các kiểu để có thể cho các ông một cái ờ, trải nghiệm đó được có gọi là tốt nhất <clears throat> ờ, nhạc trong cái video này thì tôi lấy tạm nhạc này tại vì trong máy tôi tôi không còn nhạc nào cả các bạn tôi xóa hết đi rồi thế nên là với cả tôi đang editor trên máy tính mà tôi không có một cái nhạc linh tinh trên điện thoại của tôi nên là tôi cũng không thể làm được nhưng tạo gác qua chuyện kia thì ở đây tôi hạ gục đi được đấy chính là Layla một con xạ thủ gọi là trên của led của led của led của led hình như là lúc mà tôi làm video clip này là tầm khoảng vào là vào nửa đêm hay sao không ạ hình như là 12 giờ đêm thời này là con quan quan vẫn còn ờ, bốn bốn cái điểm ấy không bốn cái điểm gì nhỉ bốn cái điểm yếu hình như là thế à đúng rồi đúng rồi đúng chuẩn rồi chuẩn chuẩn chuẩn, rồi không bạn đây ở đây tôi đã hạ gục được quan quan không <clears throat> liên tục lập chiến công là dành cho tôi ở đây là trên kia thì Roger đã hạ gục đi được đấy chính là Nana bằng một cách thần kỳ nào đó thì con khỉ trên kia đã đã chạy được về ở thời điểm ở thời điểm hiện tại ở thời điểm hiện tại thì tôi đang rồi ờ, tôi vừa thi xong các bạn ạ tôi vừa thi xong cũng như là tôi tôi máy tôi hỏng thế nên là tôi cha làm được cái gì cả mấy ngày hôm nay mấy ngày hôm nay tôi không thể livestream cũng như không thể uh, uh, đăng video clip được thế nên là bây giờ tôi mới có thể thế nên bây giờ tôi mới đăng tôi mới editor cái video này để có thể đăng lên đăng lên cho các ông xem tại vì là hơn tuần rồi tôi vẫn chưa ra một cái video clip nào cả ok và khi mà bây giờ tôi đang giữ hai clip và bây giờ tôi sẽ ra, ra, dần dần hai, hai clip đấy và khi nào mà hết clip ý, tôi sẽ nhờ tớ đăng uh, ờ, gửi cho những cái video mà ông ấy quay hộ tôi không ạ ông quay hộ tôi nhờ tớ đăng gửi cho mấy cái video đấy sau đó là tôi sẽ editor edit lại và tôi đăng lên cho các ông xem uh, sau khi tôi hoặc sau sau đó thì ta đang hiện tại là đang gửi rất nhiều những cái thứ liên quan tới cả highlight của Gster đang lên cho tôi nên là nó đã tôi tôi sẽ làm những cái video ờ, tổng hợp không ạ tôi sẽ làm cái video về tổng hợp highlight của Gster đăng này rồi thì tổng hợp cả highlight của tôi nữa còn ở đây thì vừa vừa rồi là một tình huống tôi hỗ trợ cho ai đó hạ gục đi được Eudora ở đây thì ai đang khều con rùa ra đây Mia đang khều rùa gõ vào ulti nhưng Mia hình như không có ẩn thân Mia bay mau sau ba ba lần phán ba lần dùng siêu hai phán quyết sau đó tôi ra đây tôi ăn đi con rùa này ở đường giữa thì đang tập trung ba người và không ai chịu ra đây giúp tôi ăn con rùa này cả rank này thì hiện tại là đang ở rank sử thi hình như là đang ở rank sử thi trong lúc mà tôi chơi cái trận đấu này không ạ tôi hiện tại đang chơi trận đấu này vào nửa đêm tôi khá là buồn ngủ tôi tôi nhớ là tôi khá là buồn ngủ trong cái uh, lúc mà tôi làm cái video clip này tôi đã phải làm một uh, clip về về clean nữa <clears throat> tôi đã phải làm một clip về clean nữa để uh, dự phòng các ông ạ ban đầu tôi định làm rồi cơ nhưng mà nhưng mà gọi là gì nhỉ nhưng mà tôi lại quên bán mất thế là hôm nay quên lại đúng không ạ còn ở đây thì Nana KS đi được mạng của nó chính là Layla chỗ này tôi hơi lag một tí và tôi đã chỉnh lại rồi tôi sẽ vào đây và tôi lấy đi cái bột đỏ của team bạn để xem có lấy được không nha ở đây là tụ tập hai thành viên đến từ ba thành viên đến từ One One, Roger và Ultra. người cướp bộ đỏ này là không hoàn thành ở đây là hai con ờ, lợn này vẫn đứng đây không ạ? À, vâng, nhưng mà ở đây có một con chó, một con mèo với cả một con điện. Ông Roger đang bảo là là Andy không ạ? Ông Roger nói với tôi là Andy. One One vẫn còn 4 điểm yếu là chắc chắn ở đây tôi trừng phạt huyết tế và liệu có hạ không đi được Ultra không câu trả lời là không bây giờ tôi sẽ lao lên Suka 2K19 đã bị hạ gục Roger và mèo và cái con mèo kia nó đang chạy về mất rồi tôi không thể đuổi theo được nữa và đây khỉ đập nhau với mèo khỉ đã ăn và một con chó vẫn đang đứng ở trong trụ khỉ không khỉ không dám nhồng lên thêm vì nó được ăn quá sâu rồi ở trên này một có một con ờ, xúc có một con uh, xúc vật Mia Ơ kìa vừa nhắc xong nó ăn và ăn bùa đỏ của tôi không hết đây là ối rồi bắn ulti lay làm quả bắn ulti quá mù mắt đi double kill được dành cho tôi tôi dùng cái phán quyết lần thứ ba để check bụi nhưng không có ai trong đó cả bùa xanh đã có trên người tôi sẽ lên thêm một cái giáp thượng cổ nữa để để giúp cho tôi có khả năng kháng đi được cái lượng sát thương vật lý lớn đến từ thiên bạn đến từ oan oan đến từ layla từ mia và đến từ con chó <clears throat> tí nữa lát nữa tôi sẽ lên thêm một số đồ công nữa vào đây Mia tàng hình và chạy được tôi liệu có chạy được không hình như tôi không may mắn như là Mia rồi bị choáng nhưng cái chiêu chiêu một của tôi đã kịp kích hoạt hai gõ và lấy đi mạng của đó chính là chính là utura và Layla trick vô kill dành cho tôi một tình huống xử lý quá là hợp lý từ vị trí của tôi Mia bay màu bùa xanh hồi lại cho tôi rất nhiều máu khiến cho tôi có thể quay lại vào một và hai vả thôi là lấy được mạng của Ultra và Layla còn đây tôi sẽ cùng với con khỉ này dọn lính và, <clears throat> và uh, ờ, nhá ông nha Roger đang trừ con Layla không chín không ạ quá khủng khiếp cho một con Layla nên cả con Roger nó nó nó cũng uh, đánh cũng khá ổn Roger đánh cũng khá ổn các ông ạ và nó phải chửi cho sấp mặt lợn đấy kia giờ này câu như này tôi có ulti rồi tôi lên này à thôi tôi đổi kéo lên đúng không ấy lên chết đấy tôi xem xem là cái thế nào để tôi ờ, vào giao tranh không nha ở đây đang là có Layla này Yutura này Leslie đang lấy bùa xanh của team bạn tôi xuống đây và tôi lấy luôn cái bùa xanh này trừng phạt huyết tế là thành công giữ lại được cái bùa xanh đây là lay la đi lạc tôi đặt ulti nhưng mù mắt đặt chiêu một nhưng mù mắt chiều hai thì trúng để xem thức thứ ba của chiêu ba đam 1619 đam được nảy lên một quật thêm một lần nữa Ultra bay màu Rêu thiết cuồng đã có trên người nên là sức công phá cái sức hút máu của tôi là cực kỳ nhiều ở đây tôi sẽ dọn lính và chuẩn bị vào công lính con nhà mi nhưng mà mi nhưng mi ra đã ra rồi ulti đặt nhưng là trượt đây là bắn đã mù mắt thì bây giờ bắn lại càng vào mắt tôi hơn bây giờ tôi sẽ xử con lay la cho xem này ba quật ba quật nhờn ba quật các ông thấy chưa không hơn không kém không làm gì thêm cả đúng ba quật bay màu và còn lại chính là Ultra đây là Mia bị đánh chết bởi đó chính là Leslie tôi dọn nguyên đợt lính này tiện thể lấy thêm rất nhiều máu từ vị trí của tôi bây giờ tôi sẽ bật nát cái trụ này ra để chiến thắng là được thuộc về team tôi thôi trên đây là toàn bộ video clip mà tôi làm về uh, câu chuyện hỏng máy của tôi và uh, và con Tesla đi rừng nếu không thích video này thì tôi để lại cho tôi một like và một subscribe nhé bye bye câu